Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ thông tin và tư vấn về đầu tư của Đồng Nguyễn Official. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái chủ đề đó là những cái giai đoạn mà tăng giá của bất động sản. Nếu mà bạn người là người mua hay người bán, bạn có thể là dựa vào những cái giai đoạn này để à, bán cái sản phẩm của mình ra một cách tốt nhất ha. Nếu video này bạn thấy có thể là giúp ích cho một ai đó, hãy giúp chúng tôi chia sẻ cái video này cho họ. Chia sẻ về cái vấn đề này, mình sẽ có những cái yếu tố như sau. Giai đoạn có thể là tăng giá bất động sản đó là giai đoạn được mở bán đầu tiên ha người ta gọi là cái giai đoạn F0 á, thường chủ đầu tư sẽ bán ra một lượng rất là ít à, với cái số lượng ít và với cái giá mà giá Rumo họ đưa ra để họ test thị trường xem rằng là cái giá đó à, nó có ổn hay không à, và thường chủ đầu tư sẽ cho À, với cái dạng là booking ha ví dụ họ có thể bán ờ, một vài trăm cái sản phẩm ra và cho booking trước và booking sớm một thời gian nếu mà số lượng booking nhiều đủ họ sẽ mở bán và cái giá thường thường cái giá F0 này là đầu tiên của dự án thì luôn luôn đó là một cái mức giá thấp nên nếu mà bạn là người đầu tư và bạn à, cũng có kinh nghiệm mà mua những cái dạng mà theo kiểu mà là bất động sản hình thành trong tương lai thì cái giai đoạn F0 là cái giai đoạn, giai đoạn ổn nhất mà với điều kiện bạn phải chọn được cái chủ đầu tư uy tín ha và cái sản phẩm cũng là à, đang là cái kênh thỏa được cái nhu cầu của thị trường tiếp theo đó là cái giai đoạn là cái phân khu bán tiếp theo thường là chủ đầu tư sẽ tăng khoảng 5 tới 10 phần trăm thì cái phân khu đầu tiên nó cũng được hình thành là cái tăng giá là 1 tới 2 phần trăm rồi à, và cái giai đoạn mở bán đầu tiên thì là đây giai đoạn người mua được xác định là dự án có đúng tiến độ hay không ha mình sẽ xem trên cái tiến độ của cái dự án là họ sẽ đóng theo tiến độ và à, thường là khi mà đóng tới 30 phần trăm sẽ được ký hợp đồng mua bán nếu mà bạn đã đóng 30 phần trăm rồi mà vẫn chưa ký được hợp đồng mua bán tức là họ đã không xây dựng họ đã không làm bóng ha nên không có được uh, ổn lắm nên là bạn phải xem xét cái giai đoạn này nó thật là kỹ cái giai đoạn thứ hai mà có thể là bất động giúp bất động sản tăng giá đó là giai đoạn hoàn thiện hạ tầng hoặc là giao nhà khi mà nhận sổ thì khi mà cái hạ tầng cơ sở nó được hoàn thành à, các tiện ích trong khu ngoại khu ha tất cả mọi thứ nó hoàn thành thì bất động sản lúc đó nó sẽ tăng giá hoặc là khi mà cái tài sản cái cái dự án đó hoàn thành ha chuẩn bị giao nhà à, thì lúc đó là bất động sản nó sẽ tăng giá hoặc là khi bắt đầu cái thời điểm mà được giao sổ thì bất động sản lúc đó nó cũng có khả năng tăng giá mình sẽ xem xét kỹ về cái vấn đề này trước khi mà nhận bàn giao thì thường là trước khi mà chuẩn bị bàn giao thì giá bất động sản nó sẽ tăng lên khoảng 10 đến 15 phần trăm à, hơn so với cái giai đoạn trước ngay tại giai đoạn này thì chủ đầu tư sẽ quảng bá sẽ đưa ra một số những cái dịch vụ để cho tăng cái chương trình mà hậu mãi khuyến mãi lúc này thì dự án cơ bản đã được hoàn thành và Ờ, hình thành rõ nét tất cả mọi thứ những người mà mua nhà họ sẽ hình dung uh, rõ ràng cái sản phẩm cái tài sản của họ như thế nào thì lúc đó một số người họ chắc chắn họ sử dụng họ sẽ mua ngay cái giai đoạn này thì lúc này mình có thể là bán ra để thu cái lợi nhuận đây cũng là lúc để đánh giá cái uy tín của chủ đầu tư họ có thực hiện đúng cái cam kết hay không à, đúng cái thời gian hay không ha và những cái vật liệu hay những cái công trình ha của của chủ đầu tư bàn giao nó có đúng như trong cái hợp đồng hay không thời điểm nữa mà giúp bất động sản tăng giá đó là thời gian thời điểm sau khi bàn giao nhà thì sau khi bàn giao nhà chất lượng dịch vụ nè phí quản lý hay là những tiện ích hay là uh, cộng đồng cư dân ở trong cái khu đó thì nó cũng làm cho bất động sản uh, có thể tăng giá hay không tại vì nếu à, cộng đồng đó à, toàn là những người trí, trí, trí thức cao hoặc là họ có thể sử dụng được những cái tiện ích ở trong đó rất là tốt họ đánh giá cái sản phẩm của chủ đầu tư tốt ha thì cái bất động sản đó nó cũng có khả năng tăng giá thời điểm cuối cùng mà giúp bất động sản tăng giá đó là cái thời điểm cuối năm thường là cái thời điểm bất động sản diễn ra rất là sôi động vào cuối năm vì lúc đó thì hoạt động mua bán diễn ra rất là sôi nổi ha cái tâm lý của người việt thường là à, khi mà chuẩn bị à, bước sang năm mới họ muốn mua một cái tài sản gì đó để à, họ có thể là an cư đón năm mới hoặc là ngay thời điểm cuối năm thì cái dòng tiền à, khi mà họ kinh doanh các ngành nghề khác thì dòng tiền về cũng khá là ổn thì họ sẽ đi mua một cái tài sản để mà tích cóp cho một năm ha tuy là như vậy nhưng mà tùy à, bất cứ một cái thời điểm nào nhưng mà quan trọng nhất là bạn cũng phải tìm hiểu những cái yếu tố à, không được bỏ qua khi mà mua bất động sản đó là cái yếu tố về vị trí này giá cả này chủ đầu tư là pháp lý cũng như những cái tiện ích hay giao thông à, xung quanh đó như thế nào thì bạn phải đánh giá được trước khi mà mua cái bất động sản hoặc là bán cái bất động sản của bạn ra để mà thu tiền à, đó là một vài cái thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc mà mua bán bất động sản và chúc các bạn à, giao dịch thành công cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo